Chào tất cả anh em nha Thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em một cái bộ ờ, thâu camera để hỗ trợ cho những anh em mà chơi bầu cua ở miền Trung Thì đây là cái mẫu thâu miền Trung nè Đây thâu này thì thâu 20 phân Thì mẫu mã thì mình nhận làm tất cả các loại mẫu cho anh em Thùng sơn, nắp sơn nói chung tất cả các loại mẫu Còn thâu này thì mình sẽ nhận từ 16 phân cho đến 24 phân Nhỏ hơn 16 phân là làm không được nha Làm vô nó xấu lắm Còn đây là cái mẫu mà mình làm rồi nè thì mình quay thử mình test thử cho anh em coi cho anh em thấy được cái hiệu quả của cái thau bây giờ thì nói chung bây giờ thì công nghệ nói chung càng ngày làm cũng càng hiện đại hơn rồi bây giờ đồ chơi ở bên mình nó làm thì tất cả những cái dụng cụ này đều làm bằng máy cho nên nó sẽ đẹp hơn nó sẽ hoàn hảo hơn những cái đồ cũ trước đây thì anh em có thể thấy nè thau làm xong là không một vết móp nha rất là đẹp đây cực kỳ đẹp luôn đây nè anh em nhìn cái viền thau nè đây nha nhìn ở cái viền này nè thâu đẹp hay xấu là ở cái viền này ở đây là cái thâu mẫu thâu 20 đây rất là đẹp luôn thì à, cái bộ này thì đi chơi thì anh em chỉ cần bỏ cái thâu vô thôi là anh em chơi được rồi hộp thì hộp nào cũng được nắp thì nó đĩa thì đĩa nào cũng được còn những anh em mà chỗ anh em chơi thùng sơn thì anh em bỏ thùng sơn chơi bằng à, cái tô meca thì anh em bỏ tô meca nói chung cái bộ này thì anh em chỉ cần nè đây là cái mẫu tô Tomica cái bộ này thì anh em chỉ cần bỏ cái nắp vô thôi là anh em chơi được nha không cần phải à, đụng chạm đến hộp và đĩa thì à, cái cách chơi đây một bộ thâu camera này nó sẽ gồm có 3 món cái thâu cái màn hình để mình coi và cái à, điều khiển thì cái điều khiển này nó hỗ trợ cho anh em coi được nhiều lần và nó hỗ trợ cho anh em tắt mở mắt để cái trường hợp mà mình không xài nó sẽ không tốn pin đây thì lắp xong rồi anh em đứng ở ngoài anh em chỉ cần bấm hai cái này lên dán này đánh gà nè gà bầu gà thì uh, cái thùng ờ, sơn này nè ví dụ như anh em chơi thùng sơn thì nó cao anh em uh, gắn đồ vô đây thì camera nó sẽ rộng hộp nằm bất cứ vị trí nào cũng sẽ thấy còn riêng cái thau này á anh em lắc anh em phải cố gắng cho hộp nó dồn về giữa thì mình mới mới dễ thấy được ba con còn hộp mà nó nằm ở cái mép này nè thì thường thường mình sẽ thấy được một đến hai con thôi mình không thấy được ba con đó là cái phần thâu nhôm mình cũng dặn trước đây cứ bấm lên là sẽ thấy anh em thấy con tôm với con bầu không là coi bao nhiêu lần cũng được nha tôm đây bầu đây đó mình chỉ thấy một góc vậy thôi nhưng mà nó rất là rõ thấy được cả màu luôn tôm bầu đấy tiếp tục à lát xong đứng ở ngoài chỉ cần bấm cái này lên là thấy cái này đen thui không thấy gì hết bỏ đó hộp nó nằm về hết rồi đó lắp cho hộp nó về giữa xíu thấy con cá nè cái này chỉ thấy được một con thôi anh em thấy con cá không đấy mở nè hai con cá luôn đó, cứ lắp xong là mình bấm lên là mình sẽ thấy cái này chỉ thấy mỗi con bầu thôi nè nói chung thấy một con thôi là anh em đánh mệt rồi tại vì mình thấy ba con mình cũng đâu dám đánh ba con đâu cho nên thấy một con hai con thôi là cũng khỏe rồi thì ở cái phần ờ, màn hình thì nó chia làm hai mẫu một mẫu là điện thoại Nokia nè cùi bắp đây còn cái mẫu này là 1208 cũng Nokia luôn cùi bắp đây nè đấy hai mẫu còn thâu thì mình chỉ làm từ 16 phân đổ lên thôi nha nhỏ hơn 16 phân thì mình không có nhận đâu vậy anh em khỏi mất công gọi nè con gà anh em thấy không đây mình chỉnh cho anh em thấy qua chung luôn nè con gà đó mở con gà rất là dễ chơi nha thì à, đây là cái bộ thâu camera nói chung bây giờ làm rất là ok rồi anh em nào cần lấy hàng về chơi á, thì cứ alo cho mình qua số điện thoại này 0909 704 số 4 thì à, mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn thì lấy hàng thì mình cũng khuyên anh em vô nhà mình vô thẳng trực tiếp trong nhà mình test hàng cảm thấy cái sản phẩm này nó ok á, thì anh em lấy về anh em xài chơi hợp lý thì lấy về xài còn không thì cứ lên tham khảo thoải mái thì à, đồ chơi nói chung bầu cua sóc đĩa tài xỉu hay là bài bạc thì nói chung bây giờ hiện tại thì nói chung là 100% thì hết 90% là nó bán lừa đảo rồi bởi vậy anh em cũng phải cẩn thận khi mà đi mua hàng mình phải kiếm cho mình cái đại lý nào mà nó uy tín xíu trước giờ mình làm ăn rồi thì giao dịch nó sẽ chắc ăn hơn với lại tránh giao dịch qua mạng với những chỗ mà mình chưa quen biết chưa giao dịch lần nào thì khả năng mà anh em bị lừa rất là cao thì cái gì không biết không hiểu thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em thì à, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha